chào các bác nhá à, shop Tân Ánh xin gửi lại chào toàn thể anh em à, giới thiệu với này à, các bác một lô hàng mới nhá lô hàng câu liêm à, cái này là shop mới đặt thợ rèn thợ rèn chuẩn rèn được cái lô câu liêm nhé các bác nhìn đây à, rất là nhiều cái này nhìn vậy thôi nhưng mà nó cả trăm cái đấy các bác nhá, không không ít đâu tại vì mình nhìn như vậy thôi nhưng mà đếm từng cái một nó cả trăm cái đấy à, cái câu niêm mà câu niêm đợt ngày xưa nhất ấy mà các bác mua ấy thì nó sẽ không được chất lượng nó không được cong nó rất là xấu rất là là không chắc chắn thì shop cảm thấy nó không đảm bảo thì cái này là shop đã đặt thợ hàn thợ rèn nhé người ta rèn cái câu niêm đặc biệt rất là ưng ý nhé các bác nhé đây cái loại này là câu niêm hai lưỡi các bác nhìn đi cái vòng cong vòng hỏi này nó hỏi dấu hỏi cực kỳ luôn các bác về các bác giật cành giật đấy là không là mà không bao giờ bị tượt nhé không giật bị trượt theo cái lưỡi trên này cái lưỡi trên này thì về các bác có thể thúc từ dưới lên nó nó cũng bén nhá thế cái này thì người ta chỉ mài bén độ vừa phải thôi còn các bác mà muốn về bén hơn nữa thì các bác sẽ phải tự lấy máy mài hay là tự thiết kế làm sao cho cái lưỡi này nó bén hơn nữa theo ý của các bác nhá thế còn đây là thợ người ta làm cho mình thì nó chỉ làm được ờ, cái mức độ như này thôi nhá với câu niêm này thì cực kỳ là chất lượng luôn chất lượng nha các bác nhá độ cong rất là tốt bén à, thép này là thép rèn con nữa các bác nhé đây là cái câu niêm hai lưỡi này à, còn đây là câu niêm một lưỡi nhá các bác nhé đây câu niêm một lưỡi cũng vậy Đấy. cái nào cũng vậy nhá cái độ cong này nó là rất tốt à, lưỡi nó bén độ móc nó nhiều thì các bác về các bác à, giật cành nó rất là chắc chắn nó không có bị uh, trượt nhá các bác nhá cái công liêm này thì giá thành nó sẽ hơi cao một chút nhá cao hơn các loại công liêm lần trước công liêm lần trước thì nó chỉ có Ờ, ba bốn mươi nghìn thôi thế còn cái câu niêm này ấy, cái này này là 90 nghìn các bác nhá câu niêm một lưỡi này 90 nghìn. còn à, câu niêm mà có hai lưỡi này lưỡi trên lưỡi dưới này thì là 120 nghìn các bác nhá 120 nghìn đó cái câu niêm hai lưỡi và 90 nghìn là câu niêm một lưỡi ở đây mới đặt được cái nô hàng à, câu niêm để đi theo cái à, xào gác ờ, cu cho các bác nhé xào treo chim xào treo chim Thảo treo chim thì ờ, có bốn mẫu cơ bản, nhà là bốn mẫu cơ bản là chất liệu thì đều bằng inox, mẫu 6m, mẫu 5m, mẫu 4m và mẫu 3m. Ở đây trên cái đầu sào này họ cho mình sẵn một cái ở ờ, cái ờ, đầu ốc mà đã có gen sẵn rồi. Thì mình chỉ việc xoáy cái gen này vào nhé. Cái gen này vào là mình sẽ sử dụng được cái câu niêm. Thế ngoài ra thì có thêm cả cái móc treo nữa nhé. À, các bác mua thêm cái gì thì các bác nói thêm cái đấy để shop lấy thêm cho các bác nhé đây cái này thì ờ, người ta rèn người ta phải bôi ờ, lin uh, môi dầu cho nó chống dỉ này để mình về dùng thì mình sẽ lau đi một cái đây với cái câu liêm này các bác nhỉ à, cực kỳ chất lượng luôn giật cái gì cũng được không bao giờ bị uh, tuột nhá độ móc nó rất tốt nha các bác nhé độ móc nó cực kỳ tốt luôn đấy, đấy. các bác siết chặt ra vào siết chặt ra vào thế đây cái xào gác chim xào đi các cu gáy xào treo đồng chim thì các bác cũng nắm được ờ, cơ bản rồi nó là xào chất liệu bằng inox nhé xào rút xào rút các bác rút ra à, xoáy ra là mở khóa xoáy vào là khóa lại để cho nó đứng lại à, tôi làm video này giới thiệu cho các bác rồi cũng uh, công bố cho các bác cái giá luôn để các bác tiện theo dõi video tiện uh, đặt hàng cho nó dễ nhá à, giá luôn là công khai cái mẫu uh, xào uh, inox này có ba bốn thông số các bác nhé đầu tiên là cái thông số cho cái mẫu xào à, mẫu xào 3 mét à, mẫu xào tôi nói đầu tiên ờ, từ, từ cây cao nhất đi từ cây dài nhất đi nhé các bác nhé cây dài nhất là cây 6 mét này này đây cây 6 mét này đây các bác này. cây 6 mét này giá sẽ là 300 nghìn nhé các bác nhé 300 nghìn cho cái cây xào không rồi không em cầm bao nhiêu túi vải đấy túi vải xào 300 nghìn cây xào không rồi nhé Thế còn các bác nào mua thêm phụ kiện thì sẽ tính thêm phụ kiện Ờ, phụ kiện đi theo xào ấy thì sẽ không phải chịu thêm tiền cước thế còn các bác mua phụ kiện riêng thì sẽ phải thêm tiền cước gửi nhá thế còn cái xào này giá 300 thì đã bao cước cho các bác rồi Xào 6 mét là giá 300 này Xào 5 à, mét thì sẽ con chào các bác uh, giảm đi 30.000 các bác nhá 30.000 là còn uh, à, 270.000 cho cây xào 5 mét này 270.000 à, xào 4 mét thì lại tiếp tục giảm đi 30.000 nữa là còn à, 240.000 nhé 240.000 cho cái cây xào 4 mét này các bác này à, riêng cây xào 3 mét thì sẽ giảm đi 40.000 nữa là chỉ còn có 200 thôi 200.000 cho cái cây xào 3 mét à, giá là đã bao tiền cấp phí rồi nha các bác nhé Thế còn các bác lấy thêm phụ kiện nào ấy thì các bác uh, shop sẽ tính tiền thêm phụ kiện đấy cái phụ kiện đi theo cây xào ấy là phụ kiện uh, không phải mất thêm phí nhá đây ví dụ như là cái áo đeo này đi áo đeo này rất là chắc chắn này dày dặn bằng ờ, vải màu gen có khóa có dây đeo à, tùy được kích cỡ 6m 5m 4m đều có cả nhé thì như cái áo này thì shop sẽ tính thêm được có 30.000 thôi nhé các bác các 30.000 đó là giá vốn đấy cái giá vốn đấy các bạn này làm hộ các bác luôn đấy 30.000 nhé các bác mua theo à, còn cái câu liêm như vừa nãy tôi cũng đã nói rồi cái câu liêm kép này thì nó là 120 hai nữa nhé 120 thế còn cho cái câu niêm mẫu câu niêm đơn một lưỡi như này thì sẽ là 90.000 90.000 nhé và còn một cái móc nhỏ nữa cái móc treo nữa thì đây tôi lại không cầm ra rồi cái móc treo đấy thì tính thêm 10.000 đấy các bác cứ tính ờ, thêm các phụ kiện vào là các bác cộng lên cái tiền hàng của các bác nhé thế giá thì luôn luôn là giá bao ship ờ, bao cước hết rồi các bác rồi không có sinh thêm nữa hình thức mua hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với lại ờ, shop theo những cái số điện thoại mà tôi ghi ở dưới cái phần mô tả ấy các bác liên hệ với số nào cũng được à, sẽ có nhân viên uh, alo tư vấn nhận đơn hàng của các bác và gửi hàng qua đường bưu điện các bác nhận hàng kiểm tra hàng xong các bác thanh toán tiền cho người giao hàng nhé các bác lưu ý là không cần phải đặt cọc trước cứ nhận hàng kiểm hàng và thanh toán tiền trực tiếp từ người giao hàng Thế hôm nay là thông báo cho các bác là có một uh, cái lô câu liêm hàng rất là đẹp hàng uh, đặt hàng đặt các bác nhé còn là hàng đặt rẻ rất là đẹp chất lượng rất là tốt gửi tới các bác và cũng ờ, thông báo lại cho các bác cái ờ, mẫu ờ, giá của cây xào treo chim xào gác cu từng một từng cái thông số một từng cái kích thước một cho các bác nắm rõ để các bác mua hàng nhá nhà bán hàng là bán hàng trên video các bác xem video thấy sản phẩm thực tế à, các bác ủng hộ shop nhá à, các bác theo dõi kênh youtube của shop thì vui lòng bấm vào nút đăng ký nhá và bấm vào cái chuông thông báo bên cạnh để các bác sẽ nhận được những cái video mới nhất mà shop giới thiệu những sản phẩm mới đến với các bác nhé rồi xin ờ, chào các bác hẹn gặp lại các bác trong những video sau xin chào